nghìn lẻ một đêm Chuyện Nuruddin Ali và Bedruddin Hassan Phần 2 Câu chuyện của tiên nữ Tiên nữ bắt đầu kể Tôi xin kể từ đầu câu chuyện Số là quốc vương Ai Cập có một vị thượng thư tên là Skemseddin Mohammed Ông ta có một ái nữ vào khoảng 19 đôi mươi Đấy là một con người xinh tươi nhất, hoàn hảo nhất chưa bao giờ có ai được nhìn thấy trên đời này. Nhà vua nghe đồn đại về sắc đẹp có một không hai của cô gái ấy. Gần đây cho mời tể tướng đến và bảo Ta nghe nói ông có một người con gái đến tuổi gả chồng. Ta muốn lấy cô ấy, ông có vui lòng gả cho ta hay không? Vị thượng thư không hề đợi chờ một lời cầu hôn như vậy cũng hơi bối rối. Đáng lẽ ra phải vui vẻ nhận lời y như tất cả mọi người trong tình huống ấy phải làm, thì ông lại đáp như sau. Tàu bệ hạ, tôi không xứng đáng với vinh dự bệ hạ muốn ban cho. Tôi vô cùng khấm nấm cúi xin bệ hạ cho được phép không đồng ý với người. Mong bệ hạ thể tất cho. Hẳn bệ hạ cũng biết rằng tôi còn có một chú em tên là Nureddin Ali. Chú ấy từng một thời có vinh dự làm bề tôi của bệ hạ y như tôi đây. Hai anh em chúng tôi trước đây vẫn sống với nhau rất hòa thuận. Một hôm, vì một cuộc cãi cọ không đâu, chú ấy bỏ nhà đi biệt tâm. Tôi tuyệt nhiên không được tin tức gì về chú ấy cho mãi gần đây, cách đúng bốn ngày. Tôi được tin chú ấy vừa qua đời ở Basora trên cương vị tể tướng của vua xứ ấy. Chú ấy để lại một cháu trai. Trước đây, anh em tôi có lời nguyện ước với nhau là giả dụ một bên sinh con trai, một bên sinh con gái thì cho hai cháu kết hôn với nhau. Tôi tin rằng lúc qua đời chú ấy cũng muốn lời nguyện ước ấy được thành sự thật. Về phần mình, tôi cũng muốn thực hiện lời ước. Vì vậy, cuối xin bệ hạ gia ân trong triều ta còn bao nhiêu vị đại thần có con gái đến tuổi lấy chồng như cháu nhà tôi. Xin bệ hạ hãy hạ cố ban ơn cho họ. Nhà vua Ai Cập rất lấy làm bất bình về lời nói của Skemseddin Mohammed. Bị chạm lòng tự ái vì sự cả gan của vị thượng thư, nhà vua nổi nóng đến mức không kiềm chế được. Vua nói, ra ông dám đền đáp lòng tốt của ta và đã hạ cố muốn cầu thân với ông bằng cách ấy đấy. Ta sẽ trừng phạt ông về cái tội dám cho là ai xứng đáng hơn ta trong câu chuyện cưới sinh này. Đã thế thì ta nguyện rằng con gái ông không được phép có một ông chồng nào khác ngoài tên nô lệ xấu xí nhất, hèn hạ nhất của ta. Nói xong, vua đuổi viên thượng thư ra. Ông này về nhà vô cùng hoang mang và tủi nhục. Đúng vào ngày hôm nay đây, tiên nữ kể tiếp, vua Ai Cập cho gọi một tên coi ngựa của vua đến. Tên này vừa gù lưng vừa vẹo ngực, trông xấu xí đến kinh hồn. Sau khi buộc Skemseddin Mohammed phải đồng ý với ý kiến của mình, vua đã sai các pháp quan lập hôn thú và cho những người làm chứng ký tên ngay trước mặt mình. Mọi công việc chuẩn bị cho cái đám cưới kỳ cục ấy đã hoàn tất Tất cả các nô lệ trong cung của nhà vua vào lúc này đang xếp hàng tề tụ trước cổng nhà tắm. Mỗi người một tay cầm một ngọn đuốc. Tất cả chờ cho tên coi ngựa đang ở trong nhà tắm tắm xong để ra rước đến nhà cô dâu. Cô cũng được tắm rửa và trang điểm xong xuôi đâu vào đấy. Vào lúc tôi rời khỏi Cairo một chốc trước đây, các bà đang tụ tập sẵn để chờ rước cô dâu đến nơi tiến hành hôn lễ rồi đến phòng tân hôn. Ở đó, Cô dâu đang chờ tên coi ngựa gù lưng đến. Tôi đã trông thấy cô dâu. Tôi phải nói với bạn rằng không thể nhìn mà không đem lòng thán phục về sắc đẹp vô song của cô ta. Tiên nữ dứt lời, thần linh đáp. Bạn nói gì thì nói, tôi không thể nào tin được rằng nhan sắc của cô ấy lại trội hơn vẻ xinh đẹp của chàng này. Tôi chẳng hơi đâu tranh luận với bạn, tiên nữ đáp. Tôi chỉ muốn là chàng trai này đáng được kết hôn với cô gái kia hơn là tên coi ngựa gù lưng vẹo ngực. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được một công việc xứng đáng với quyền uy của chúng ta. Nếu bạn và tôi cùng mang chàng trai trẻ này đánh trao vào chỗ tên coi ngựa. Làm như vậy cũng là cách chúng ta phản kháng hành động bất công của nhà vua Ai Cập. Ừ, bạn có lý đấy, Thật tôi không biết nói thế nào cho bạn rõ hết tôi thú vị đến thế nào về ý kiến của bạn. Để trả thù nhà vua Ai Cập, chúng ta hãy đánh tráo chú rể. Tôi đồng ý. Chúng ta hãy tìm cách an ủi một người cha đang buồn phiền. Hãy trả lại cho ông người con gái mà ông ngỡ là đang hết sức khốn khổ, mà thực tế sẽ lại hoàn toàn hạnh phúc. Tôi sẽ không tiếc sức mình để làm việc ấy. Tôi tin là bạn cũng nghĩ như tôi. Tôi xin nhận việc mang chàng đến Cairo mà không làm cho chàng thức giấc. Sau khi thực hiện được ý đồ của chúng ta rồi, tôi dành cho bạn quyền mang anh chàng ấy đi khỏi Cairo. Khi hai thần thỏa thuận xong với nhau về mọi việc cần làm, tiên nữ nhẹ nhàng nâng bổng Bedreddin Hassan, đưa chàng bay lên không trung với một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, rồi đặt chàng xuống một ngôi nhà chung nằm bên cạnh nhà tắm công cộng nơi mà từ đó chú chăn ngựa gù lưng sắp bước ra để cho bọn nô lệ rước đi. Vừa lúc ấy Bedreddin Hassan tỉnh giấc và cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đang ở một thành phố lạ lẫm. Chàng muốn cào giọng hỏi đây là nơi đâu, thì thần linh kịp hít nhẹ vào vai ra hiệu cho chàng hãy ngậm miệng lại. Tiếp đó, thần đặt vào tay chàng một cây đuốc và bảo anh hãy trà trộn vào đám đông mà anh thấy đang đứng trước cổng nhà tắm kia. Anh hãy đi cùng với họ đến nơi sắp diễn ra lễ thành hôn. Chú rể là một anh chàng lưng cù mà anh sẽ dễ dàng nhận diện. Khi đi vào nhà, anh nhớ phải đi bên phải hắn ta. Và ngay từ lúc này đây, anh hãy mở cái túi anh đeo trong người lấy tiền ra chia cho các nhạc công, vũ công và vũ nữ đang diễu hành kia. Lúc nào vào được trong phòng cưới rồi, anh chớ nên quên phát tiền cho cả những người hầu đang đứng quanh cô dâu nữa Khi họ bước đến đón anh Nhưng mỗi lần anh cho tay vào túi thì anh phải lấy cả vóc tiền Không cần phải dè sẻn gì sách Hãy làm đúng những điều ta vừa dặn với thái độ hết sức bình tĩnh, đàng hoàng Chớ có tỏ ra ngạc nhiên về bất cứ điều gì Chớ có sợ hãi bất kỳ ai Hãy tin là anh được thần linh phù hộ anh chàng Bedreddin Hassan trẻ tuổi đã nắm chắc là sẽ phải làm những việc gì, tiến tới trước cổng nhà tắm. Việc đầu tiên là châm cây đuốc đang châm vào cây đuốc cháy của tên nô lệ, rồi trà trộn vào đám đông, như thể mình là một gia nhân của một vị đại thần nào đó, cùng cả đoàn người đi theo tên gù, lúc ấy cũng vừa ở nhà tắm ra. Y chém chệ cưỡi trên lưng một con ngựa lấy từ trại ngựa của chính nhà vua. Bedreddin Hassan đi sát vào đoàn nhạc công, vũ công và vũ nữ đang diễu hành tiếp ngay sau tên gù. Thỉnh thoảng anh lại cho tay vào túi lấy hàng vóc sequin ra chia cho họ. Anh làm việc đó với một vẻ duyên dáng tuyệt vời nhưng thái độ thì vô cùng khiêm tốn. Người nào nhận được tiền cũng quay lại nhìn anh và ai cũng thấy đây quả là một chàng trai dung mạo tuấn tú vô song. Ai đã nhìn thấy anh thì cứ nhìn chằm chằm như không muốn quay mặt đi đâu nữa. Cuối cùng, đoàn người cũng đến được nhà quan thượng thư Skemseddin Mohammed. Ông tuyệt nhiên không hề nghĩ là cậu cháu họ lúc này đang ở ngay bên cạnh mình như vậy. Để tránh lộn xộn, những người canh cổng ngăn những người cầm đuốc lại, chỉ cho phép các nhạc công vào nhà. Nhưng các nhạc công nói rằng nhất định họ không nhúc nhích nếu không cho Bedreddin Hassan cùng đi với họ. Họ báo, vị này đâu có phải là Gia Nô, các anh cứ nhìn khắc rõ. Đây chắc hẳn là một vị du khách nước ngoài vừa mới đến. Ông ta hiếu kỳ muốn xem trong thành phố ta tổ chức lễ thành hôn như thế nào đó thôi. Vừa nói, họ vừa đẩy chèo vào giữa bọn họ, rồi cùng vào trong nhà, mặc cho những tên canh cổng phản đối Họ lấy cây đuốc chàng đang cầm ở tay đưa cho một người nào đấy vừa gặp, dẫn chàng vào trong phòng làm lễ cưới, rồi đưa chàng đến ngồi bên phải chú gù. Lúc này, chú đã sổ sàng ngồi toát lên một chiếc ngai chạm trổ thật tinh xảo và sơn son thép vàng, ngay bên cạnh tiểu thư con gái quan thượng thư. Cô ăn mặc và trang điểm hết sức lộng lẫy, nhưng nét mặt thì lộ rõ ưu phiền đúng hơn là một nỗi đớn đau sâu xa từ trong tâm khảm. Bất kỳ ai cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra nguyên cớ nỗi buồn của nàng khi nhìn thấy một tuyệt thế giai nhân thế kia lại buộc phải đi lấy một ông chồng dị dạng giường này. Chiếc ngai mà cô dâu chú rể trông không khác gì đôi đũa lệch ấy đang ngồi được đặt trên một bục cao. Hai bên trên những hàng ghế kê thấp hơn là phu nhân của các vị thượng thư, đại thần võ tướng của triều đình cùng với nhiều bà mệnh phụ có vai vế trong thành phố. Họ cứ theo phẩm trật trên dưới mà ngồi. Tất cả mọi người đều ăn mặc cực kỳ sang trọng, mỗi người cầm một ngọn nến trong tay. Lúc Bedreddin Hassan vừa bước vào phòng, tất cả các bà đều quay lại nhìn. Trông thấy vóc người, dáng điệu cũng như vẻ mặt xinh trai của chàng. Các bà cứ ngó chăm chăm như không chán mắt. Khi chàng đã ngồi xuống ghế, các bà lần lượt đến bên chàng để nhìn cho rõ hơn và không một bà nào khi trở về chỗ ngồi của mình mà không cảm thấy trong lòng một chút gì xáo động. Sự tương phản giữa chàng Bedreddin Hassan khôi ngô với anh chàng coi ngựa lưng gù xấu xí đến kinh người không khỏi gây nên nhiều tiếng xì xào trong cử tọa. Nhiều bà thốt lên, đúng ra là phải dành cô dâu xinh đẹp này cho chàng trai kia chứ không phải cho tên gù xấu xí. Không ngừng lại ở đấy, các bà còn dám ca cẩm về chuyện vua đã lạm dụng quyền lực tuyệt đối của mình mà đi đến buộc cái đẹp vào cái xấu thành một đôi cọc cặp như thế này. Các bà còn nguyền rủa tên gù làm cho hắn mất bình tĩnh, khiến tất cả những người có mặt tại buổi lễ đều lấy thế làm thích thú. Họ ồ lên, lớn tiếng chế nhạo hắn đến nỗi làm sáng đoạn bản nhạc đang tấu lên mừng buổi lễ. Cuối cùng rồi các nhạc công vẫn hòa tấu tiếp cho đến khi kết thúc bản nhạc. Đây là lúc những người phụ nữ lo việc ăn mặc cho cô dâu tiến đến gần nàng. Theo phong tục, cô dâu phải thay đổi trang phục 7 lần. Cứ mỗi lần cô phải đứng lên bước tới bước lui trước mặt chàng rể. Xong nàng không buồn đưa mắt nhìn chú gù. Ngược lại, nàng lại lượn lờ trước mặt Bedreddin Hassan để khoe với chàng bộ cánh mới của mình. Mỗi lần như vậy, nhớ lời dặn của thần linh, chàng lại thò tay vào túi, lấy ra những vóc tiền vàng, phân phát cho các bà theo hầu của dâu. Không quên cho các nhạc công và phụ nữ. Mỗi lần như vậy, chàng lại phun tiền ra, tặng cả cho những người này. Họ xô đẩy nhau, tranh nhau nhặt các đồng tiền vàng. Cảnh tượng ấy trông đến vui mắt. Mỗi lần nhặt được tiền, họ lại quay về phía Bedreddin ra hiệu cảm ơn đồng thời cũng để bày tỏ với chàng là họ muốn chàng mới phải là chú rể, chứ không phải tên cuồng xấu xí kia. Các bà quay quần quanh cô dâu cũng đều nói như vậy mà chẳng chút quan tâm đến việc tên cuồng có nghe được hay không. Hơn nữa, các bà còn tìm dịp chơi khăm hắn, khiến cho những người ngồi xem cũng không nhịn được cười. Khi lễ thay trang phục kết thúc, các nhạc công ngừng tấu nhạc để ra về, Họ ra hiệu bảo Bedreddin Hassan ở lại. Tiếp sau đội nhạc, các bà phù dâu cũng như tất cả những ai không phải là người trong nhà đều lần lượt ra về. Cô dâu vào phòng riêng thay áo, chỉ có các cô hầu theo vào để giúp việc. Trong phòng lớn lúc này chỉ còn lại chú coi ngựa gù lưng, Bedreddin Hassan vì đã làm cho hắn bị lép vế. Hắn nhìn chàng trừng trừng và nói Còn anh kia, anh chờ đợi cái gì? Sao anh không ra về như những người khác? Hãy ra đi! Bedreddin Hassan cũng hơi bối rối, bởi chẳng còn lý do gì để mà nấn ná. Chàng đành bước ra. Nhưng chàng chưa tới hành lang thì thần linh và tiên nữ đã cùng xuất hiện. Anh đi đâu vậy? Cứ ở lại, chú gù không còn ở trong phòng nữa. Hắn ta vừa đi ra ngoài có việc riêng anh hãy trở vào phòng cưới rồi đi tiếp sang phòng cô dâu. Khi sáp mặt riêng nàng, anh hãy mạnh dạn nói rằng anh mới đúng là chồng nàng. Vừa rồi chẳng qua là chuyện nhà vua muốn bày đặt để treo chú gù cho vui đấy thôi. Để trả công cho chú gù ấy, anh đã sai soạn cho hắn một đĩa kem để hắn sơi trong chuồng ngựa của hắn rồi. Anh nghĩ ra được điều gì thì nói điều ấy, miễn làm sao cho nàng tin thì được. Với bộ mã của anh, việc ấy chẳng có gì khó khăn đâu cô nàng sẽ lấy làm thích thú. Trong thời gian ấy, hai chúng ta sẽ có cách giữ không cho chú gù vào với vợ anh. Cô dâu ấy là vợ của anh, không phải là vợ của hắn đâu. Đúng là trong khi thần linh và tiên nữ đang khích lệ Petridin như vậy, thì chú gù có việc đi ra ngoài thật. Thần linh bèn hóa thân thành một con mèo đen to tướng, sọc vào nơi chú gù đang đứng và bắt đầu gào lên một cách dữ tợn. Chú gù vỗ tay, quát đuổi con mèo đi nơi khác, nhưng con vật không những không chịu đi, lại còn đứng thẳng chân lên, rồi dương đôi mắt sáng rực như hai hòn lửa, nhìn chăm chăm vào chú gù và càng gào to hơn nữa. Thân mình nó mỗi lúc một phình lên tới mức lớn gần bằng một con lừa con. Chú gù hoảng quá, định mở miệng kêu cứu, nhưng vì quá khiếp đảm, miệng thì mở to mà không sao thốt lên được một âm thanh nào. Thần linh còn làm già, con lừa con còn tiếp tục lớn thêm thành một con trâu mộng và cất tiếng thét. Thằng gù xấu kia! Nghe tiếng quát, gù ta hải quá ngã lăn ra đất. Hắn vội vàng túm vạt áo trùm lên che mặt để khỏi nhìn thấy con vật khủng khiếp, rồi vừa run cầm cập, vừa nói lắp bắp. Trăm nghìn lại, trăm lại, nghìn lại ngài trâu mộng, ngài dạy gì con ạ? À? Khốn nạn thân mày Thần Linh đáp Sao mày to gan dám cưới người tình của tao làm vợ Ôi Tâu lại ngày trâu Xin ngài tha tội cho Bởi tôi ngu dốt nên mới phạm tội mà không biết Tôi đâu có được biết bà ấy có người tình là ngài trâu mộng Bây giờ ngài cần gì xin cứ dạy Tôi xin thực hiện mọi mệnh lệnh của ngài Mày đáng chết Tao bảo cho biết Nếu từ bây giờ cho đến khi mặt trời mọc mà mày dám bước ra khỏi nơi đây hoặc mày dám mở miệng nói một lời tao sẽ đập tan cái sọ dừa của mày ngay tức khắc đến sáng mai tao sẽ cho mày ra khỏi nơi này nhưng không được quay đầu nhìn lại và nếu mày dám cả gan tìm cách trở lại đây thì mày toi mạng nói đến đây thần linh lại hóa thân thành người thần nắm lấy chân chú gù cắm ngược đầu xuống đất bắt hắn tựa lưng vào tường trồng cây chuối và dọa từ giờ cho đến khi mặt trời mọc mà mày dám nhúc nhích Thì như ta đã nói Ta sẽ nắm lấy chân mày Và đập đầu mày vào tường cho vỡ tan ra Trở lại với Bedreddin Hassan Được cả thần linh và tiên nữ khích lệ Chàng trở vào phòng lễ Và chui tọt vào buồng tân hôn của cô dâu Ngồi yên đấy chờ Lát sau Một bà già dẫn cô dâu đến Nhưng chỉ tới cửa bà dừng lại rồi cũng chẳng buồn nhìn bên trong xem có đúng là chú rể gù lưng vặn vẹo hay không, hay là một người nào khác. Bà chúc chú rể làm tốt phận sự của mình, rồi đẩy cô dâu vào buồn, cứ thế khép cửa lui ra. Cô tiểu thư cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy không phải chú gù, mà là chàng bé Bedreddin Hassan chính cống trong dáng vẻ cực kỳ duyên dáng. Thế nào, anh bạn thân mến? Cô dâu hỏi. Đến giờ này mà anh vẫn còn ở đây ư? Hẳn anh là bạn thân của chồng tôi. Không, thưa bà, vì thế của tôi đâu phải đặt ngang hàng với tên cù đáng tởm ấy. Nhưng bạn không thấy là bạn đang nói xấu chồng tôi sao? Tên cụ ấy mà là chồng của bà ư thưa bà Sao bà cứ giữ mãi cái ý tưởng ấy Thôi xin bà chớ có nhầm lẫn nữa Sao lại có chuyện một tuyệt thế gia nhân thế này đánh bạn với một tên khốn nạn nhất trần gian thế ấy. Chính tôi đây mới là con người có diễm hạnh được kết hôn với nàng. Chẳng qua là nhà vua muốn treo phụ thân nàng cho nên mới bày ra chuyện này cho vui. Kỳ thật, người đã chọn tôi để kết hôn với nàng. Hồi nãy nàng chẳng để ý thấy các bà mệnh phụ, các nhạc công phụ nữ và ngay cả những người hầu gái của nàng nữa đều lấy làm thích thú về tấu trò ấy hay sao? Chúng tôi đã đuổi thằng gù ấy về chuồng ngựa của hắn. Giờ đây hắn đang húp cháo trong ấy. Nàng hãy tin rằng chẳng bao giờ hắn còn xuất hiện trước đôi mắt đẹp của nàng nữa. Nghe nói vậy, nàng tiểu thư con gái thường thư chốc lát trước đây vừa bước vào phòng tân hôn với cái mặt méo sệt, bỗng trở nên tươi như hoa, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp. Beatrix Đinh vừa nhìn thấy đã ngẩn ngơ Quả thật em không hề chờ đợi một sự bất ngờ kỳ thú thế này. Ấy thế mà em tưởng số phận bắt em rồi phải đau khổ đến trọn đời. Nhưng hạnh phúc của em bây giờ càng to lớn hơn bởi em được kết bạn cùng một người như chàng, một người xứng đáng với tình yêu của em. Nói đến đấy thì cô cũng vừa cởi xong y phục và lên giường nằm. Về phần mình, Beatrice Hassan vô cùng thú vị sắp được làm chủ một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần vội cởi bỏ áo ngoài để cùng đi ngủ. Chàng vắt áo lên một chiếc ghế, bên trên túi tiền vàng vẫn còn đầy ắp do phép lạ của thần linh, mặc dù đã lấy bớt đi bao nhiêu vóc. Chàng bỏ khăn đội đầu ra để dùng chiếc mũ đội lúc ngủ mà người ta đã chuẩn bị sẵn cho chú rể. Khi hai vợ chồng đã ngủ say, tiên nữ bảo thần linh hãy làm tiếp cái việc mà hai vị đã cùng nhau sắp đặt lúc đầu hôm. Chúng ta chớ để cho người ta bắt gặp bạn hãy mang anh chàng đi cho thật nhẹ nhàng, chớ làm anh ta tỉnh giấc. Thần Linh và phòng cô dâu chú rể, lúc này hai người đang ngủ say như chết. Nhất vọng Bedreddin Hassan vẫn đang áo lót quần đùi, rồi bay phút lên không trung, đưa chàng đến tận kinh thành Damas, nước Syria. Họ đến nơi đúng vào giờ các vị trưởng giáo lớn tiếng rao nhắc nhân dân cầu kinh buổi sáng. Thần linh nhẹ nhàng đặt Bedreddin xuống ngay cạnh cổng thành, rồi cùng tiên nữ biến đi. Đến sáng, cổng thành mở, lúc ấy có rất đông người đang chờ đến giờ mở cổng để ra ngoài thành phố. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhìn thấy một chàng trai quần đùi áo lót đang nằm dài ra đất ngủ say sưa. Ai đó nói, anh chàng vội khỏi nhà tình nhân đến nỗi không kịp mặc quần áo. Một người khác lại bảo, để các bạn xem, còn người ta dễ gặp bất trắc là thế đấy. Có thể anh chàng này thức khuya để uống rượu với bạn bè, chắc là có quá chén cho nên khi có việc cần đi ra ngoài, cụ cậu không tìm được lối vào nữa, rồi lần được tới đây thì buồn ngủ quá nên lăn ra đất mà ngủ. Mỗi người nói mỗi cách, chẳng ai rõ thật hư thế nào. Vừa lúc ấy, một làn gió nhẹ thổi làm tung vạt áo lót của Bedreddin để lộ mảng ngực trắng đẹp đến nỗi nhiều người phải thốt lên thán phục. Tiếng người trò chuyện làm Bedreddin Hassan tỉnh giấc. Chàng cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đang nằm ở chân một cổng thành xa lạ, suốt đời chưa hề đặt chân tới bao giờ. Xung quanh có bao nhiêu là người xúm xích nhìn và trầm trồ. Chàng nói, Thưa quý ngài, xin quý ngài cho tôi biết tôi đang ở đâu đây? Và quý ngài cần gì ở tôi? Một người trong đám đông cất lời đáp Chàng trai trẻ à, cống thành vừa mở Chúng tôi đi ra và nhìn thấy anh nằm ở đây Ăn mặc như thế đấy, cho nên dừng lại ngó Anh đã ngủ qua đêm ở đây sao? Vậy ra anh không biết chỗ này là một trong các cổng chính của kinh thành Damas Ở cổng thành Damas? Bác không trêu tôi đấy chứ Đêm qua tôi ngủ ở Cairo cơ mà Nghe vậy một vài người tỏ ý thương hại, tiếc cho một chàng trai trẻ thế này mà mất trí, họ bỏ đi. Một cụ già bảo Bedreddin Hassan Con ơi, con nói rằng chẳng có suy nghĩ gì sắc. Nếu sáng nay con đang có mặt ở Damas, thì làm gì có chuyện đêm hôm qua con ngủ ở Cairo được. Không thể có chuyện ấy. Cụ già nói xong, tất cả mọi người đều phá lên cười. Đúng là một thằng điên, đúng là một thằng điên. Tuy nhiên, cũng có người thương hại vì thấy chàng còn trẻ quá. Một người nói, Con à, hẳn là con đảng trí mất rồi, cho nên chưa kịp suy nghĩ điều con vừa nói. Làm sao một người có thể ban ngày ở Basora, tối lên giường ngủ tại Cairo và sáng mai thức dậy tại Damas? Có lẽ con còn ngái ngủ, hãy tỉnh dậy đi. Điều tôi vừa nói ra là sự thật đúng như vậy. Đúng là tối hôm qua tôi làm lễ cưới vợ tại Cairo mà. Những người lúc nãy phá ra cười, nay còn cười lớn hơn. Còn cụ già thì báo, chắc còn nằm mơ, và bây giờ nhớ lại giấc mơ ấy. Chàng bé Tredding thì cứ một mực. Tôi biết rõ tôi đang nói những gì, làm sao tôi có thể mơ được. Tối hôm qua người ta còn dẫn vợ chưa cưới của tôi đến Tôi đã chứng kiến lễ bảy lần thay trang phục của nàng Và tôi còn nhìn thấy một tên gù kinh tởm mà người ta muốn bắt nàng lấy làm chồng nữa Xin các ngài vui lòng cho tôi biết Chiếc áo ngoài cũng như chiếc khăn đội đầu cùng với túi tiền của tôi ở đâu mất rồi Mặc cho chàng quả quyết những điều vừa nói ra kia là sự thật Mọi người nghe chỉ có cười đến nỗi chàng cũng đầm ra bối rối không biết việc gì xảy ra. Cuối cùng chàng đứng dậy đi vào thành phố, nhiều người đi theo và kêu to. Thằng điên, thằng điên. Nghe vậy, nhiều người trong phố thò đầu ra cửa sổ, những người khác mở cửa ra nhìn và cùng đi theo với họ hét tướng lên. Một thằng điên, một thằng điên, mà cũng chẳng biết thật hư thế nào. Chàng trai trẻ quá bối rối, nhưng vừa đến trước cửa một người làm bánh ngọt để mở cửa hiệu. Chàng chạy tọt vào trong nhà nắp để tránh những tiếng hò la của đám đông. Người chủ hiệu bánh ngọt ấy xưa kia vốn là đầu lĩnh một toán cướp chuyên đi chặn đường các đoàn lữ hành để cướp tài sản. Mặc dù từ khi đến định cư ở Damas, không ai có thể phàn nàn về ông bất cứ việc gì, nhưng ai biết rõ quá khứ của ông đều nể sợ. Bởi vậy, chỉ cần ông nhìn trừng trừng vào đám đông thì mọi người lĩnh đi hết. Còn lại mình bé trích đinh, ông hỏi chàng là ai và có việc gì đến Damas. Bé trích đinh hết Hessan thuật lại hết, không giấu giếm một điều gì từ dòng dõi của mình, cái chết của người cha, chuyện chàng ra khỏi Basora làm sao, và đến chuyện tối hôm trước chàng đến cầu kinh rồi ngủ thiếp đi bên nhà mộ của cha. Thế mà khi tỉnh dậy, lại thấy mình đang ở Cairo và đang cưới vợ ở đấy. Cuối cùng, chàng hết sức kinh ngạc thấy sáng nay mình lại đang ở Damas. Quả thật mọi sự như mớ bồng bông, chàng chẳng hiểu ra làm sao cả. Người chủ hiệu bánh ngọt bảo, Chuyện của anh thật kỳ lạ, nhưng anh hãy nghe lời ta khuyên, chớ có kể lại với bất kỳ ai những chuyện ấy. Anh hãy chờ cho đến khi trời đoái thương nhìn lại và cất bớt cho anh những nỗi ưu phiền. Trong khi chờ đợi anh có thể ở lại đây với ta. Ta không có con, nếu anh đồng ý ta sẽ nhận anh là con trai ta. Khi đã được ta nhận làm con nuôi rồi, anh có thể đi lại tự do trong thành phố này mà không còn phải sợ những lời trêu chọc của bọn ăn không ngồi rồi nữa. Thật ra, nhận làm con nuôi một người làm bánh ngọt thì cũng chẳng vinh dự mấy cho con trai một vị thượng thư. Nhưng trong nước bí này, Beatrix Đinh thấy đây là một dịp may, chứ chẳng còn phương sách nào khác. Người chủ hiệu bánh ngọt lấy áo quần cho chàng mặc, mời mấy người làm chứng, rồi đưa chàng đến pháp quan, tuyên bố chàng là con nuôi của ông. Từ đó, Beatrix Đinh ở lại trong nhà ông với cái tên đơn giản là Hassan và bắt đầu học nghề làm bánh ngọt. Trong khi những chuyện diễn ra ở Damas thì ở Cairo, tiểu thư con gái thượng thư Skemseddin Mohammed tỉnh giấc sau đêm tân hôn. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Xin mời các bạn cùng đón nghe phần 3 của câu chuyện ở video kế tiếp.